Hiện tại anh đã có người yêu chưa ạ? Em chưa Em vẫn đang tuyển ạ Thế anh đã có từng có người yêu cũ chưa ạ? Em có một người yêu cũ rồi ạ Thế trước khi anh yêu thì khi đi đi, đi hẹn hò thì ai là người trả tiền ạ? À? Tất nhiên là bạn nữ rồi ạ What? Kiểu kiểu gì? Thế em nói đùa đấy, thật ra là em hết á Thế anh nghĩ sao về việc chia tiền giữa con trai con gái với nhau khi đi ăn ạ? À? Chuyện đấy em mà đéo thể chấp nhận được Em trả hết Được của nó Thì anh có lời gì muốn gửi đến người yêu tương lai của anh không ạ? À... Nếu có yêu tương lai thì em sẽ gọi là vả cho nó một cái trước đã What? Ui sợ quá, sợ quá, phải ban nó thôi Sợ quá Để em đợi lâu quá rồi Anh cho em hỏi là tên anh là gì ạ? Ê, em là Nguyễn Đăng Hoàng Hải ạ Vâng ạ, hiện tại anh sinh năm bao nhiêu ạ? Em 202 Hiện tại anh đã có người yêu chưa ạ? Em có nhưng mà tầm 3 tháng trước mới là có Giờ chia tay rồi vâng, Hiện tại anh đã có người yêu chưa ạ? Em chưa người yêu cũ ạ? À? cũng chưa vâng, hiện tại chị đã có yêu chưa ạ mình thì thực sự là 19 tuổi thì um, câu này nói ra hơi đau lòng một tí nhưng mà chưa biết nắm tay là gì vẫn là con gái chưa một lần yêu ai cho em hỏi là khi đi ăn thì lưu anh là anh trả tiền À không, ờ, bình thường là cả hai chia em thấy điều đấy quá là bình đẳng luôn Nhưng mà lúc sờ túi em thấy là không hợp lý lắm Thế là em quyết định chia Được của nó Vỗ tay, vỗ tay Thế anh nghĩ sao về việc con trai và con gái chia nhau tiền khi đi ăn ạ? À? à, cái đấy tùy thuộc vào túi, có thì mình phải ra ngoài Quá là điều bình thường luôn Không có thì phải chịu nhục thôi I can feel my leg à, thì về việc ờ, khi đi ăn thì con trai hay con gái lên trả tiền ạ? À? Ừ, em bắt con gái trả tiền, con trai không không lên trả tiền kìa. <laughs> nó ở cái tập chất. Việc ăn thôi, con gái nó ăn nhiều quen rồi lên nó đi ấy, là nó phải trả tiền. Nó đi ấy, là nó phải trả tiền. Đấy là này có chị có người yêu thì chị nghĩ là bạn trai chị hay là chị người trả tiền khi đi ăn à? Chắc là em sẽ trả tiền. Yeah, yeah, yeah. Nghĩ sao về việc con trai con gái khi đi ăn thì chia tiền nhau để giả tiền? Đấy cũng bình thường ạ. Quá là điều bình thường luôn. Thì anh nghĩ sao về việc khi ờ, con trai con gái chia tiền nhau khi ờ, đi ăn ạ? À? Ờ, chuyện đấy thì nghe rất thuyết phục. Cực ờ, kỳ thuyết phục. Nhưng mà lại hơi vô lý vô lý thì anh có lời gì muốn gửi đến người yêu tương lai của anh không ạ à, trên anh yêu mới thì yêu anh Hả? rồi ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa em đang hy vọng là có người yêu nhưng mà chắc là phải tầm 20 năm nữa mới có cơ hội uh, chia tiền khi đi ăn Cái tương lai à? Dự định là... Em chả có dự định gì chị ạ Bố bị nhờn với mày đấy à? qua đây anh có muốn nhắn nhủ đến gì đến người yêu của anh không ạ? Em nhắn nhủ người yêu em là lần sau đi thì tự giác trả tiền chị ạ. Tự giác trả tiền chị ạ. Ảo.